ta nó trang bị một đống vàng hấp rắc luôn hấp rắc mà nó đơn giản là nhiều bạn nó không phải là rồ nó dòng thường thôi đó nó để cặp cặp, cặp, cặp đây nè từ đây tới đây khoảng chừng bảy tám cái sáu bảy cái gì đó vô cánh hửi hửi hửi hửi hửi làm bất kiểu xong rồi à, duy à, cũng order thử một cái về việt nam mình chơi thật ra này xa xỉ thôi ít ai ít ai đầu tư lắm nhưng mà về bật ngửa luôn ủa hấp rắc gì bự vậy ba hấp rắc gì bự quá vậy mấy bạn cái này là hấp rắc đó hả nhìn cái khung này giống hấp rắc không rồi. rồi rồi hôm nay Duy sẽ nói cho bạn tính năng này dùng để làm gì để tập hết tất cả những bài freeway có thể trên khung này khách hàng mới đến BBT gặp những thiết bị Mỹ đế hai em một cách nó rất là lạ lẫm không biết xài sao hết không biết tên luôn ủa vậy mà đi tập gym được cái gì tập gym gọn chuột thôi à không có kiến thức à không phải đến với BBT đến với THOL Di Nguyễn là người chia sẻ kiến thức cho bạn mà là cái gì chia sẻ khẳng định một lần nữa không có đồ này không có đồ này các bạn đến BBT đóng tiền tập gym đóng tiền mua súp và sử dụng dịch vụ và sử dụng hàng hóa thì bạn trả tiền còn kiến thức là free free free free free free free đây là một member một thành viên mới trong gia đình Pro XL Mỹ đế hai em nha các bạn không có low end không có medium nha Là Mỹ đế hai em đàng hoàng cái này sản phẩm này có tên là Pro XL HH Rắc HH Rắc HH là phân nửa rắc cái khung cái khung tôi đó phần nửa cái khung đó và thấy phần nửa khung mà nó vĩ đại chưa tiết lộ cho bạn số tiền luôn 75 triệu 75 triệu tiền Việt Nam vào thời điểm năm 2020 rồi hôm nay Di sẽ nói cho bạn tính năng này dùng để làm gì để tập hết tất cả những bài freeway có thể trên khung này nói tới một cái rắc á thì á nó phải có những cái chốt để tạ sau đây bạn phải để đẹp giống như THOL vậy đó đó tạ tạ 20 để trước xong rồi tới tạ 15 tới tạ 10 tới tạ 5 để làm chi để cho cái phòng mình cái lo đó cái lo là cái sàn đó nó sạch đúng không còn mấy cái phòng thường á cái sàn nó toàn là tạ không à nhưng mà bạn nhìn coi cái lo của bbt á tạ rớt xuống 5 phút nằm chỗ trừ tiền trừ tiền coi lo có còn coi lo nữa nha tạ là phải nằm trên vậy hết nó cho nó đẹp và nó sự dẫn tới sự ổn định của cái máy ổn định của cái máy tại vì hệ thống máy của THL không có bắt ốc bạn nè nó có máy ốc đây nè thấy không nó có máy ốc dưới đây nè bạn khoan bạn bắn vào sàn bê tông luôn nhưng mà THL không làm vậy nên vì sự ổn định của máy thật ra cái khung này không cần cái đó nó cũng ổn định lắm rồi nhưng mà tính năng nó là vậy mình phải chơi cái thứ hai nữa đó là bạn nhìn thấy mấy cái móc không bạn có thể treo bất cứ cái gì trên đây bạn gắn bất cứ cái gì trên đây cũng được hết á trái banh trái bóng hay cộng dây hay gì đó chơi xích đu chơi bún thun gì đó thoải mái đây cũng vậy đó là những cái tính năng phụ mà cái hatchback này nó có tương tự hai cái này cũng là gắn dây thun nha các bạn hai cái cây cây này cũng gắn dây thun thôi rồi tiếp tục đến với cái phần cực kỳ quan trọng của máy này đó là cái này nè quan trọng là cái này và cái này chính sự biến thiên của hai bộ phận này nó tạo ra một sự kỳ diệu của hấp rắc vậy thì cái dưới có tác dụng gì cái dưới có tác dụng là để cây nè tính năng an toàn và tính năng để tập đó rồi cây trên làm gì để điều chỉnh nè đẩy lên hai hai 22 hai để thử coi mình có mét bảy hai à ờ là đẩy vai đẩy vai nha vị trí cái chốt là minh họa như vậy còn cây trên để đu cái này nè để đu để đu thôi nha vậy thì á cái sự mà chuyển động của cái chốt này từ đây ra đây, đây, đây, là cái vị trí mình gác cái cây vô để mình lấy ra mình tập những động tác mình thích tiện đây á thì à, duy nói sơ về cái cách để chỉnh cái cây này đầu tiên đứng hai cái bước qua hai bên rồi kéo cái chốt màu vàng nè mạnh lên đó cho nó mở rộng ra xong rồi dính này đẩy lên từ từ từ từ từ từ từ từ nó <coughs> đẩy lên đến tới đây nè xong rồi hai tay dùng cái tay dưới làm lực chính đẩy lên đẩy lên đó cái vị trí bằng mong muốn ok rồi thả ra ok chưa giờ đu xà rồi giờ sau bay nó đu rồi <laughs> vừa rồi đó muốn cầm đâu đó cầm miên sao cầm đu được thôi rồi gánh đùi thấp hơn chút gánh đùi là linh hồn á đó chọn vị trí sao cây nè nó lấy vô ngang vai mình nhớ móc nha móc 16 móc 16 bạn hiểu cái số trên đó để làm gì chưa số trên không phải là để chọn mà để chúng ta nhìn chúng ta nhìn là à chúng ta đang nằm ở móc 16 để chúng ta gánh đùi thì bên đây nó cũng phải 16 nữa xong chúng ta vác cây bao beo lên để chúng ta gánh đuổi ok khi gánh đùi nó sẽ vướng cái cây này cây này để bảo hiểm ông ơi canh khi mình xuống vị trí nào khi mình xuống vị trí này đúng không là ok đúng không cây nằm thấp hơn xíu nữa mới được nằm ngay đó nó bị vướng rồi cho mình xuống một một nấc đang số 8 cho xuống số 7 rồi ok thằng này số 5 lùng quá thằng này lên số 7 luôn số 7 đô bảy ok cầu vai hạ cái tạ ngang ra vậy chưa được xuống hai nấc nữa lì đó đây đi ok rồi đó số mấy số 4 số 4 số 4 buông ra à, ờ, chắc còn đã bị dướng rồi rồi ok cầu vai bài cuối cùng là bài quan trọng mà thật ra bài đó đừng tập đây nhưng mà có một trường hợp duy nhất tập ở đây là dành cho mấy bạn yếu vị trí thấp nhất đó vị trí thấp nhất gắn cây vô đó hoặc là trên một chút xíu nó cũng được để làm gì biết không để chơi bà rô thí dụ bằng rô thấp quá bạn lấy không nổi mệt giờ rô đây thôi đó đó là những bài quan trọng không có clip cái này nha ồ ờ, mấy bạn mà clip cái này ăn thẻ đỏ đó Wake up Còn get out Nhớ nha Nó clip ra ngoài, nó clip nổi qua đây nè Cái chỗ phòng gym đẳng cấp không chơi chế Đó Ai mà chế nó clip trên đây thấy đuổi liền luôn móc dán bản là no deadlift here Duy à, tự tin giới thiệu bạn ở Việt Nam này có cái hấp rack nào mà đẳng cấp như vậy á bạn cứ show up đi nhiều khi uh, Duy có event cho bạn luôn ở cái máy này chúng ta nên tập những bài căn bản nào đây Duy sẽ minh họa một số bài căn bản để tập trên máy này còn ngoài ra đừng có chế dùm Duy một cái nha thể hình online nó nhiều máy lắm không cần phải chế đâu không phải là cái thời cách đây năm 1900 hồi đó nó thiếu máy đồ chế lâm hết nên một cái máy nó làm ra đó mình nên chỉ tập những bài căn bản của nó thôi gánh đùi là chúng ta phải có cái ba bát đừng có xài ba bát chùa đúng không tới bbt mua ba bát đi mấy bà đó ok cho nó giữa cây chưa được đâu nha đó quấn thêm cái khăn nữa chỉ kỹ vậy thôi chứ muốn gì nữa rút ok rồi xong chưa vô gánh rồi hạ xuống ngồi luôn sau ra lúc này yên tâm đi lúc này bạn không có tư thế gì đi đâu ba nằm chầm mẹp đấy rồi tại sao cây này cây cấp cứu mà ông nội thôi gánh xong đem là chỗ cũ nha ba đi vô nhẹ nhàng đó là minh họa xong bài swap regular swat. Watch my... Ah! Ah! Ah! Đúng rồi Barrel roll Hey Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai nhàng thôi hey.